đó kìa Thằng cuồng treo thủ một tỷ cho thằng nào bắt được kẻm gai Mày lên tỷ thủ một tỷ lên đó Đừng để tụi nó bắt được